thất của bếp đây bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và test những tính năng của bếp cho các bạn xem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 khi mà các bạn nấu nướng khi, khi mà các bạn nấu chúng ta để ý khi mà bếp đang sử dụng màn hai hai bếp nó giảm nhỏ lửa lại không có tăng chỉnh lớn nhỏ được nữa như thế này thì đó là do que cảm biến nó đã cảm nhận được cái nhiệt độ ở đáy nồi nóng hơn 200 độ C và nó sẽ giảm nhỏ lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta đây cũng là một trong những cái tính năng rất là hay của bếp ga nội địa Nhật thì để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn cũng như để các bạn sử dụng bếp ga nội địa Nhật một cách nó tiết kiệm hơn thì chúng tôi có bán hoặc là tặng kèm một pin pin sạc như thế này viên pin sạc này tuổi thọ là từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc là 16 tiếng sau đó nó sẽ đầy và khi mà các bạn sạc đầy các bạn sử dụng được khoảng từ 3 ờ, cho đến 4 tháng sau khi cái uh, bếp bếp đã thực hiện chức năng khóa ga thì nước cạn nồi thành công đây vừa kèm theo một tiếng nít dù công tắc vẫn còn đang mở đây tôi lần một hai bên ra đi cắt xuống và hướng dẫn cho các bạn xem pin sạc thì sử dụng pin sạc các bạn kéo một pin ở đây ra bếp sử dụng một pin đại như thế này, này một cục pin sạc của tôi sẽ không thể nào mà gắn vừa vào được cho nó cũng ngắn thôi để tăng chiều dài cho pin sạc chúng tôi có kèm một cái thanh lò xo cho các bạn các bạn bẻ hơi cong một đầu lên bên phía cục pin đó, chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu rồi dấu cộng là dương và dấu trừ là âm cực dương có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào để cố định cái lò xo sau đó chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin thì có hai cái ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp y chang như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc những thép cái hộp pin để dẫn điện chú ý là tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu lắp sai lắp đảo cực lâu ngày sẽ làm hư hỏng pin cũng như bếp sẽ không hoạt động được bếp lắp pin sạc vào sử dụng bình thường khi sử dụng pin sạc để biết được cái lượng pin của chúng ta nó còn nhiều hay ít chúng ta có thể nghe vào tiếng đánh lửa của bếp tiếng lửa của bếp nó nhanh nó mạnh như thế này tức là pin của chúng ta nó còn nhiều hoặc là các bạn có thể nghe vào có tiếng đánh lửa tiếng lửa của bếp nó nhanh nó mạnh như thế này tức là pin còn nhiều cái năng lượng của bếp nó yếu nó chậm dần đi tức là pin nó sắp hết hoặc là các bạn nhìn vào cái đèn ở đây đèn nó sáng đỏ lên nó sáng đỏ lên nhưng mà nó không có chịu tắt tức là pin của chúng ta nó yếu chúng ta nên cắm sạc vào bên phía bên tay trái có làm sẵn một cái đầu dây sạc cho các bạn đi kèm với đó là một đoạn dây sạc dài 3 mét để cho các bạn có thể ờ, sử dụng nếu mà ổ điện chúng ta nó ở vị trí xa bếp đây chúng ta cắm sạc vào cái chui thôi rồi cắm vào cái ổ cái dây sạc vào ổ điện để sạc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 cũng như tặng kèm cho các bạn một bộ pin sạc để chúng ta có thể thoải mái sử dụng một cách nó tiện lợi và hiệu quả hơn trên đây tôi đã test cho các bạn xem hai chức năng là khóa ga khi nước cạn nồi cũng như là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa và hướng dẫn cho các bạn xem pin sạc đây nó là dòng bếp cơ bản nên nó không có tích hợp những chức năng tiện ích khác giúp các bạn có thể nấu nướng cũng không như không có chức năng hẹn giờ để các bạn có thể hẹn giờ tắt bếp thì ở đây nếu mà các bạn muốn hẹn giờ chúng tôi có bán một cái thiết bị hẹn giờ như thế này giá là 80.000 một chiếc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 như cá tôi đang giới thiệu là được xuất xưởng ở khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đây ngoài ra thì chúng tôi cũng có sử dụng bán pin cặp như thế này nếu mà các bạn có nhu cầu sử dụng một cặp pin như thế này là giá bán là 50.000 một cặp đây là pin zin theo bếp từ bên Nhật về đây bếp của tôi đã khóa ra. sau khi cái thiết bị này nó hết giờ đây Dùng công tắc có năng mở thực hiện chức năng hẹn giờ thành công